tại sao những kênh youtube khác người ta lại thành công chứ không phải là bạn ừ. nghe thì hơi tự ái đúng không nhưng mà các bạn có đặt ra cái câu hỏi là tại sao hả là mình làm video như vậy mà tại sao không thu hút được lượt view nhiều trong khi hả là những youtuber khác làm một phát một thí dụ như những kênh mình không có nói những kênh xàm nha mình không có nói những cái kênh nhiều kiểu như mình ghét thằng đó lắm à, còn những cái kênh youtube khác ví dụ như là soi sáng hay là những kênh youtube của dưa leo tại sao họ làm được những cái content nó rất là ok giống như vậy các bạn nghĩ rằng à tại vì thằng đó nó bỏ tiền nó chạy truyền thông nó marketing tốt câu trả lời này nó cũng không đúng lắm tại vì các bạn bằng chứng hơn là ACN yeah channel của ACN thậm chí là cái channel mới vừa lập luôn á của ACN thua subscribe của mình rất là nhiều thua mình 20.000 vậy và tại sao có content của AC lúc nào cũng thu hút được lượt view hết đầu tiên nha đầu tiên là về cái phần kiến thức kiến thức như thế nào để chúng ta có thể giữ chân được người xem thì câu trả lời dành cho các bạn đây đó chính là những cái kiến thức đánh bật suy nghĩ mà họ tưởng tượng từ trước tới, tới bây giờ đúng không thí dụ như hả là những cái gì mà họ lầm tưởng hồi xưa nhưng mà thật ra cái sự thật nó không phải như vậy thì nếu mà cái kiến thức chúng ta có thể đánh bật được những cái ý tưởng trong đầu của họ mà họ lầm tưởng ngày xưa ra thì chính thức cái content đó của mình nó thành công các bạn có nào xem kênh youtube của mình các bạn có thể thấy được ờ, mình đưa ra những cái fact có nghĩa là những cái sự thật và nó sẽ làm cho người ta dạng như hả là ví dụ như kênh của mình làm về vũ khí có nhiều ông vô comment mắc cười lắm trời ơi thời này xài côn rồi xài bá to là gì tao rút súng tao bắn rồi mày né giùm tao một cái thì <laughs> nó nó là suy nghĩ của mấy ông trẻ trâu thì bắt đầu mình đánh bật lại những cái suy nghĩ đó bằng cách nào ok ông nói với tôi hả là ông sử dụng súng ông bắn phải không ông đã biết cách bắn súng chưa ông đã rờ vô được khẩu súng thiệt chưa ông bắn sao ông cầm súng ông bắn sao bắn vậy hả đưa cái súng lên giống vậy hả chỉ súng vô trong đầu ta vậy hả đó vậy hả trời ông bắn phát nó giật cái gãy cổ tay ông luôn á chứ đừng dẫn chơi không biết bắn súng mà nói câu đó nghe nó sao sao thì đó cho nên người ta hình thành cái ý thức fan của mình hình thành cái ý thức trong đầu thôi là bắn súng phải là chuyện dễ tại vì là có 13 quyển sách mỗi quyển sách dày nhiêu đây hướng dẫn cách bắn súng nếu mà bắn súng mà quá dễ dàng người ta không có xuất bản ra 13 quyển sách mà dày nhiêu đây về bắn súng đâu <laughs> nếu mà bắn súng quá đơn giản thì chắc không cần mấy cuốn đó thực sinh ra đâu cho nên nó bắt đầu pha rồi hình thành cái ý thức trong đầu hả là bắn súng phải là một chuyện dễ dàng đó nó đánh bật lại hết những cái suy nghĩ ngày xưa ta nghĩ ờ à, chỉ cần có súng là chơi được hết nó chắc nhiều thằng cũng được hết á đó. nhưng mà thật bây giờ biết kênh của mình thì thấy hả là à, không, cũng không hẳn vậy đó bắn súng là khó lắm nhất là mấy ông nào ảo game á nghĩ trong trong game là ờ, nhân vật chính á, xài hai cái súng nhắm hai bên giống như nè nhắm hai bên ờ, giống vậy thật ra ngoài đời không ai khó ai làm được lắm tại vì canh hai bên rất là khó rồi chơi cái trò mà dứt chốt lụ đạn bằng cái miệng bằng răng cắn giật chốt ra ở ngoài đời cắn <laughs> đi luôn nằm răng <laughs> giật ở ra giật chốt nội mình nắm giống như mình giật thôi nó đã khó rồi cắn giống như giật ra chắc bay luôn nằm răng quá và cái thứ hai đó chính là chúng ta không nên ngần quay lại video mình biết gian nắng ngày trời để quay video video nó bị hỏng chấp nhận quay lại đi các bạn thật là công sức các bạn bỏ ra nó nhưng mà mình mình đã hỏng không biết bao nhiêu video ấy mình phải quay lại liên tục liên tục liên tục liên tục để chạy deadline đó tại vì á chúng ta cần phải đảm bảo được một cái video nó chất lượng nhất có thể bây giờ thì mình không có nói như super đại trà bây giờ ta chú trọng vô số lượng nhiều hơn chất lượng nhưng mà chúng ta trong cái group này của chúng ta là những thành viên chú trọng những chất lượng của content của chúng ta đúng không thì chúng ta phải quan tâm hơn về cái nội dung về những cái script những cái kịch bản bên trong của chúng ta nó phải được trau chuốt hết mức có thể để chúng ta đăng video lên tại vì hả là chỉ cần một bước sơ sẩy hơn chúng ta sẽ tạo ra cái sự nhàm chán cho người xem và họ sẽ không coi hết video họ sẽ leak out video của chúng ta ra và từ đó ngày qua ngày mà các bạn cứ tiếp tục cái kiểu đó các bạn không khắc phục cái tình trạng này thì khán giả sẽ sớm nản thì sẽ không còn coi video của bạn nữa subs của bạn thì họ vẫn giữ nguyên nhưng họ sẽ không bao giờ coi video của các bạn đâu tại vì hả là ngôi sao ờ, thành long yeah dạ, chan Chan á cũng có cái câu nói giống như nè uh, khi á làm cái gì á thì phải làm theo tâm quyết hết mới có thể đừng có đổ lỗi do hay là ờ tại vì ngày hôm đó trời mưa rồi diễn viên không có ngủ đủ giấc rồi các kiểu đừng có đổ lỗi mình không khán giả họ bước vào trong rạp mình có đi hết mình có đi hết tất cả những rạp phim để giải thích cho họ về những cái sự cố đó hay không không khán giả bước vô trong cái galaxy cái ờ, chỗ chiếu phim họ chỉ biết phim hay phim dở vậy thôi đúng không một cái tô phở mà chúng mà chúng ta thức kiểu như 3 giờ sáng chúng ta nêm nếm đủ thứ tất cả mọi thứ chúng ta cực nhọc để làm được cái tô phở đó nó nêm nước dùng được các kiểu gia vị được các kiểu nhưng mà khi mà dọn ra khách á người ta ăn người ta thấy dở thì người ta nói dở thôi mình đâu có quyền cấm đúng không dù đó là công sức của mình nhưng mà nó phải chất lượng đàng hoàng đó và yeah, dạ, chúc nhóm chúng ta sẽ sớm thành công và hy vọng rằng uh, trong tương lai chúng ta có thể gặp nhau trên đường đời và có thể cộng tác được với nhau vài video chẳng hạn cùng nhau lấy những nút bạc vàng thậm chí là nút kim cương đúng không ai biết được tự nhiên có nhiều người trong đây sau này sẽ rất là thành công vì sao nhưng đây là những bước đầu tiên và những bước đầu tiên thì nó không quá, quá dễ dàng chúng ta đâu các bạn à cố gắng kiên trì nhé